Chúng tôi nhắc lại rằng chúng tôi ủng hộ cách thức giải quyết cuộc xung đột này với mức độ nghiêm trọng ngày càng tăng bằng một thỏa thuận hòa bình, công bằng sẽ đạt được thông qua các cuộc đàm phán. Là một thành viên của NATO, Thổ Nhĩ Kỳ đã chỉ thực hiện chủ trương cân bằng về ngoại giao kể từ khi Nga thực hiện chiến dịch quân sự đặc biệt vào ngày 24 tháng 2. Ankara phản đối các biện pháp trừng phạt của phương Tây đối với Nga. Tuy nhiên, Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã chỉ trích hành động của Nga và chuyển giao máy bay không người lái cho Ukraine. Tổng thống Nga Putin đã tuyên bố sắp nhập các vùng lãnh thổ nêu trên vào ngày 30 tháng 9. Ukraine khẳng định có thể tấn công lãnh thổ Nga bằng vũ khí của Mỹ. Đại sứ Ukraine tại Mỹ Oksana Makarova cho biết Mỹ chỉ cấm các lực lượng của Kiev tấn công lãnh thổ Nga bằng hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao HIMARS chứ không phải là tất cả các vũ khí của Mỹ. Mỹ là nước hàng đầu ủng hộ Ukraine trong xung đột với Nga. Washington đã cung cấp cho Kiev các gói viện trợ quân sự trị giá hàng tỷ đô la, bao gồm các vũ khí hiện đại như hệ thống HIMARS, lựu pháo M777 và máy bay không người lái chiến đấu. Tháng trước, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksiy Zhenikov nói rằng đã đồng ý với Washington sẽ không sử dụng vũ khí do Mỹ và các đối tác cung cấp trên lãnh thổ Nga. Mỹ lo ngại làm như vậy có thể khiến căng thẳng leo thang. Trong cuộc phỏng vấn với Ukraine Prava, đại sứ Markarova được hỏi, liệu lệnh cấm của Mỹ có bao gồm tất cả các vũ khí mà Washington đã chuyển cho Kiev hay không? Bà Makarova đã chỉ ra rằng điều này áp dụng cụ thể với HIMARS chứ không phải là các loại vũ khí khác của Mỹ. Bà cũng nhấn mạnh rằng HIMARS vẫn có thể được Kiev sử dụng nhằm vào Crimea vì bán đảo này là của Ukraine. Crimea sắp nhập vào Nga sau cuộc trưng cầu dân Ý năm 2014. Bán đảo này đã trở thành mục tiêu của cuộc tấn công bằng UAV trong xung đột giữa Nga và Ukraine hiện nay. Ngày 30 tháng 9, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký các hiệp ước sắp nhập hai nước Cộng hòa ly khai Donbass cũng như là các khu vực Kherson và Zaporizhia của Ukraine. Đầu tuần này, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết sẽ không bao giờ công nhận việc Nga sắp nhập các vùng lãnh thổ Ukraine và do đó sẽ không phản đối việc Ukraine sử dụng vũ khí Mỹ tại các khu vực Donbass, Kherson và Zaporizhia. Điện Kremlin cảnh báo bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào các khu vực mà Nga sắp nhập cũng được coi là tấn công vào lãnh thổ Nga. Tổng thống Belarus, xung đột Ukraine có thể kết thúc trong vài ngày tới. Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko nói, nếu phương Tây ủng hộ giải pháp hòa bình tại Ukraine, thì xung đột Moscow và Kiev có thể chấm dứt trong vài ngày tới. Ngày 30 tháng 9, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko coi cuộc giao tranh giữa các dân tộc anh em Ukraine và Nga là một thảm kịch lớn. Xung đột này là hệ quả trực tiếp của những âm mưu chiến lược và là sai lầm của các chính trị gia phương Tây. Tổng thống Belarus Lukashenko nói Nếu người châu Âu chân thành, hòa bình có thể đạt được trong vài ngày tới. Ông Lukashenko nói và đồng thời kêu gọi các cường quốc phương Tây hãy tỉnh táo lại và làm mọi thứ để đảm bảo có hòa bình ở trên đất này. Tổng thống Lukashenko cũng nói rằng Belarus luôn ủng hộ các nỗ lực ngoại giao trong việc giải quyết xung đột và đất nước của ông đã đăng cai các vòng đàm phán đầu tiên giữa Nga và Ukraine. Ông Lukashenko đề cập đến các cuộc đàm phán diễn ra vào cuối tháng 2 và đầu tháng 3 vài ngày sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự. Những nỗ lực ngoại giao này đã thất bại trong việc chấm dứt tình hình xung đột. Tổng thống Nga Putin thể giữ toàn vẹn Nga, Ukraine xin và NATO, Mỹ thể giữ chọn NATO. Căng thẳng trong quan hệ Nga với Ukraine cũng như với phương Tây lên cao trào sau khi Mốt và sắp nhập khu vực ly khai Ukraine và nước này. Hôm ngày 30 tháng 9, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký hiệp ước thông qua việc sắp nhập bốn vùng miền đông Ukraine gồm Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporizhia. Sau cuộc trưng cầu dân Ý ngày 23 tháng 9, động thái này của Moskva đã đẩy quan hệ vốn nguội lạnh giữa Nga và phương Tây trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Nga bảo vệ lãnh thổ bằng mọi biện pháp. Trong bài phát biểu sắp nhập bốn vùng lãnh thổ Ukraine vào Nga, Tổng thống Nga đã nhắc lại kết quả của cuộc trưng cầu dân Ý vừa được tổ chức tại Donetsk, Lugan, Kherson và Zaporizhia. Theo kết quả đã được tổng hợp, người dân bốn vùng đã đưa ra lựa chọn. Ông Putin nói đây là quyền không thể tước đoạt, được quy định trong điều đầu tiên của Hiến trương Liên Hợp Quốc. Kết quả của cuộc trưng cầu dân Ý đã rõ ràng, chúng ta đều biết kết quả cuối cùng là gì. Nga sẽ không bao giờ phản bội nhân dân các vùng Donetsk, Lugan, Zaporizhia và Kherson ông Putin nhấn mạnh. Nhà lãnh đạo Nga kêu gọi chính quyền Ukraine tôn trọng sự lựa chọn của nhân dân các vùng Donetsk, Lugan, Kherson và Zaporizhia và khẳng định đây là con đường để đi đến hòa bình. Đồng thời nhấn mạnh rằng sẵn sàng nối lại đàm phán một lần nữa nếu Kiev ngừng các hành động thù địch. Tuy nhiên, Tổng thống Putin cũng cho biết nhân dân Nga sẽ bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ bằng tất cả sức mạnh và ý chí sẵn sàng làm mọi thứ để đảm bảo cuộc sống an toàn của người dân Nga. Đây là sứ mệnh giải phóng vĩ đại của nhân dân Nga. Tôi muốn chính quyền Kiev và những đồng minh phương Tây của họ phải hiểu rằng người dân ở Donetsk, Lugan, Kherson và Zaporizhia đã trở thành một phần của nước Nga. Mãi mãi, Tổng thống Putin nói, ông Putin khẳng định Duma quốc gia, Quốc hội Nga sẽ ủng hộ các đạo luật cho phép thông qua việc sắp nhập Donetsk, Lugan, Kherson và Zaporizhia trở thành một phần của nước Nga, vì đây là ý nguyện của hàng triệu người dân bốn vùng miền đông Ukraine. Bên cạnh đó, lãnh đạo Nga cũng cáo buộc phương Tây đang tìm cách duy trì hệ thống thuộc địa kiểu mới, cho phép họ ký sinh. Trên thực tế là cướp bóc thế giới bằng sức mạnh của đồng USD và công nghệ. Họ tiếp tục tìm cơ hội mới để làm suy yếu và hủy hoại nước Nga, ông nói. Họ không muốn tự do mà muốn coi chúng ta là thuộc địa. Họ không muốn hợp tác bình đẳng và muốn cướp bóc. Họ không cần nước Nga, nhưng chúng ta thì có. Tổng thống Putin cho hay, căng thẳng giữa Nga và phương Tây gia tăng, từ ngữ liên quan đến vũ khí hạt nhân được hai bên sử dụng với cường độ nhiều hơn thời gian gần đây. Không chỉ Tổng thống Putin lớn tiếng đe dọa dừng vũ khí hạt nhân, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga cũng từng tuyên bố Moskva có thể dùng bất kỳ loại vũ khí nào có trong kho của nước này, kể cả vũ khí hạt nhân chiến lược, để bảo vệ những vùng lãnh thổ được sáp nhập vào Nga từ Ukraine. Ukraine xin gia nhập NATO. Sau khi Nga tuyên bố sáp nhập 4 vùng ly khai Ukraine, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông đã ký thông qua một đơn gia nhập, rút gọn để nước này có thể trở thành thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO trong thời gian ngắn nhất. Đơn xin gia nhập NATO của Kiev, ngoài chữ ký của Tổng thống Zelensky, còn có chữ ký của Chủ tịch Quốc hội Ukraine Ruslan Stefanchuk và Thủ tướng Ukraine Denis Migo. Chính tại đây, ở Ukraine, các giá trị của Liên minh châu Âu, EU và NATO đang được phát huy theo đúng bản chất của chúng, Tổng thống Zelensky nói, cho rằng trên thực tế, Ukraine đã hoàn thành quá trình xin gia nhập NATO. Hôm nay, Ukraine đang hiện thực hóa bước cuối cùng để gia nhập liên minh. Theo một quy chế đặc biệt với tầm quan trọng của Ukraine trong việc bảo vệ những giá trị của EU và NATO, thủ tục kết nạp sẽ được rút ngắn, ông Zelensky cho biết. Cũng trong ngày 30 tháng 9, Tổng thống Zelensky đã cho triệu tập một cuộc họp Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia để đưa ra các quyết định cơ bản. Sau khi Nga có kế hoạch sắp nhập bốn vùng ở miền đông Ukraine, Mặc dù mong muốn của Ukraine là vậy, song khả năng nước này khó gia nhập NATO trong một sớm một chiều. Động thái của Ukraine vấp phải gáo nước lạnh khi Tổng thư ký Jens Stoltenberg nói rằng việc Ukraine gia nhập NATO cần có sự đồng thuận của tất cả 30 thành viên trong liên minh. Ông tuyên bố NATO không tham gia vào xung đột Ukraine. Trong khi đó, đề cập đến nguyện vọng gia nhập NATO của Ukraine, Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan nói rằng bây giờ không phải là thời điểm thích hợp cho điều đó. Ông Sullivan lặp lại những bình luận trước đó của Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg rằng tư cách thành viên đòi hỏi sự đồng thuận của tất cả 30 thành viên của khối. Mỹ tuyên bố bảo vệ từng tấc đất NATO. Động thái của Nga khi sắp nhập Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Lugan, cũng như các khu vực Kherson và Zaporizhia khiến Mỹ và đồng minh có phản ứng gia tăng các hành động đáp trả đối với Moscow. Mỹ, Canada và Anh lập tức áp đặt các đòn cấm vận mạnh mẽ đối với Nga sau khi nước này sắp nhập bốn vùng ly khai Ukraine. Trong khi đó, lãnh đạo phương Tây tuyên bố không chấp nhận hành động của Moscow, cho rằng việc Nga sắp nhập các vùng đất Ukraine là vi phạm lớn luật pháp quốc tế và hiến trương Liên Hợp Quốc. Tổng thống Mỹ Joe Biden nói Washington và NATO sẵn sàng bảo vệ từng tấc đất, lãnh thổ của đồng minh. Mỹ đã chuẩn bị đầy đủ để bảo vệ từng tấc đất của NATO. Washington và các đồng minh sẽ không bị đe dọa, ông Biden nói. Tổng thống Mỹ nhấn mạnh những lời nói và lời đe dọa liều lĩnh của ông Putin sẽ không đe dọa Mỹ và các đồng minh. Hành động của Tổng thống Putin là dấu hiệu cho thấy ông ấy đang gặp khó khăn, ông Biden cho hay. Mỹ sẽ không bao giờ chấp nhận điều này. Và thế giới cũng sẽ không bao giờ chấp nhận điều đó, ông Biden nhấn mạnh. Tổng thư ký Stoltenberg cũng bác việc Nga sắp nhập bất hợp pháp các vùng Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporizhia. Ông Stoltenberg cũng cam kết ủng hộ kiên định và kiên quyết đối với Ukraine. Tổng thư ký NATO cảnh báo Nga về hậu quả nghiêm trọng nếu nước này sử dụng vũ khí hạt nhân đối với Ukraine. Ông cũng đã nhiều lần nói rằng NATO sẽ không dung thứ cho bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào chủ quyền hoặc toàn vẹn lãnh thổ của đồng minh.